เสียงดิ่งเสียงดิ่ง cái tennis mà giống như uh, dân pro đi golf vậy mới mua chiếc này 200 triệu tính ra 270 triệu chứ 200 triệu đâu à. à. gần gần bốn gần bốn cây số với em việc này em tốn tốn cho chuyện này đi chạy Uber cũng được rồi, dòng CD sớm hơn mình đó ông đó ông coach ờ, ông đó là ông coach này như à, riêng cái cái cái con của ông riêng chị ông cho xe để chiếc tennis tudor rồi à. à. bản tổ bố như xe ông đây. Ờ. lại đi gấp không quên sách nước theo Ồ ờ, mình có đem hai chai này. Có đem à. Ừ. Chiếc này à, mấy tuần trước đi mua nè. Ồ có bản số nữa thôi. Có số trước sau luôn. Ồ sang vậy? Ừ, mới gắn. Phải để cái chữ First Family chỗ này mở từ 7 giờ đến 11 giờ đêm khỏe thôi khỏe không hey, hey, I just wanna bend my hand a little, man. <laughs> tên gì tên hội hội hội yeah. yeah. yeah. tên hội ha dạ yeah, ở gần nhà cô hai á ờ vậy đó dạ biết bao lâu không chơi không biết còn chơi nổi không nữa gót Yes Y như con gà thiếu nước Giờ con được không? Nè Này giờ cái con rồi Này graphite Yeah, graphite với uh, mid plus Good, good racket Yeah Nhẹ Vừa tay nè Vừa tay Khi không quen mấy người mua cái, cái cán bự quá à. Chơi mỗi tay đó tại muốn chừa hao tại có cần à, lắm thêm dạ chừa hao mình con ơi để cái ờ, cái grip vô đây là bạn kia này bóng đi mua mình sẽ đi với uh, gì ờ, Maserati Maserati Maserati bỏ 200 triệu để uh, mua chiếc xe Maserati về để chạy uh, lấy góp <laughs> mà dân chân lấy góp này chơi tennis <laughs> Steven hưởng ké u uh. xã miền Nam mà chơi tennis bữa nay ra chơi tay cứng nhắc, mệt lắm á già mà cũng cân quá mày, <laughs> u 50 cũng đâu thua ai đâu phải không à, vậy được rồi còn à, nghe, nghe người ta nói là gừng gừng gừng da, căng da da, càng ngày càng gân da <laughs> càng ngày càng gừng càng ngày gừng căng da cay biết gân gì thấy toàn là gân tay với gân chân không không à? gân cổ gân mắt lùm la vậy gân đủ gân hết vậy may đề mấy bạn trong nơi neighbor nè How you doing? Anh nói Show me yourself no, Come on man Let's John McEnroe man Still looking good? Good? Good? Sure. Advance zero. Set point. cái, cái găng á à. tennis elbow? Tennis, no, not tennis elbow. It's more like, like tendonitis. Oh, that one those, yeah, that thing, that thing lasts for years. It's never oh, away. Oh. You, you, have to exercise and take a, take Tylenol or a leaf. Usually you get the shot. That were one of those test shots. The that, test shot, like you exercise, I kind of that's exercise stronger. That, that's steroid. Yes, yeah, steroid. That's uh, six months. But did you take uh, uh, lever like? once in a while I take the Tylenol if it yeah, it helps, right? It helps a little bit, but I, I have to move around. The healing, the tendons start move, you know, kind of moving and then. No, they, they make space. Go. Yeah. They make space for it. So you have to exercise to move it to make sure it get used to it. Yeah. Ba năm mấy. Ghê Good. đụng xe nó bát phát gì chừng này ừ, quất cạch cái về nhà cái chân ra đi về nào lại thế đây chơi tennis muốn chơi basketball đây muốn chơi uh, ai chơi uh, ờ, big volleyball bên kia tennis qua đây muốn uh, bắt cá sấu thì chịu dung hồ kia mấy anh chị Việt Nam là thích ăn thịt cá sấu để cá sấu sầu lăn ngon lắm nghe, mà không ai dám bắt hết trơn đồ ăn thiếu dai ăn cá sấu lên nó bị phong ngứa thì mình nội <laughs> không đúng không yeah. <laughs> ăn cũng quen nó bỏ điện thoại điện vòng chơi cái đồng hồ trở lại điện thoại trời nguyên Quên hoài Quên hoài Chơi điện thoại cũ không ai lụm hết ừ. <laughs> Việt Nam mà chơi điện thoại iPhone trình bằng để cái này còn đâu nữa <laughs> Chơi điện thoại cũ không ai thèm Điện thoại cũ không ai thèm iPhone 13 với sàn ra giờ iPhone này, dạng này nữa chê chê lấy bắt công ừ. <laughs> mệt công thay pin dùng lâu quá pin nó bị mòn bị lờn phải đi thay bi cái xe này có bán ừ. Tại xưa mình vô là không có chỗ nào mình không biết chứ mình lựa chứ ơi ừ. Lựa chỗ nào lựa lựa, lựa phải lựa ờ, hướng hướng là lựa xong rồi lựa số luôn cho nó đẹp Và Đà Lan đồ có con nhỏ con bé đi xuống cái hồ á ừ. Bị cá sấu quất vô cái nó lôi xuống hồ chết Một ngày sau dài vô nó không có hồ nữa giờ qua bên chỗ nào bên kia cho nó an toàn có hồ tới chảo chơi nguyên cái dòng một bình đường của hiền của mình giờ dạ, cái nhỏ tối nó chơi cái uh, à, gì uh, à, role play với uh, chạy xe đạp Ski, skateboard này kia ờ, giống đầy, như, cái này chơi giống như skating ring đây vậy dạ, dạ. lâu lâu nó mở ra nó chơi hockey <laughs> nó ồn này như vậy á chơi cái ball hockey ok rồi cảm ơn ok đây rồi. rồi yeah, thank you là qua Steven không có chơi tennis tại lần đụng xe cái bả dai nó bị đau quá, là không chơi chơi bắt đầu cái giết rồi đi làm nhưng mấy tháng trước thì cái cái cái elbow nó bị đau nữa nó giống như nó chặt gân ra mua để lủng thủng lẳng khẽn lung la chơi ma ba cây thì ba cha con đi chơi lâu quá không đánh đánh là không nổi cái tay đau quá có mấy bạn việt nam kia mình làm phim mà không gài bận quá không có thời gian làm không việc làm đó ngọt tới đầu những cái là làm youtube làm cho bạn bè chơi coi chơi vui đó chứ ngoài ngoài trừ là sau này mình có chịu, à, chịu view rồi hay là có à, trăm ngàn sắp hai ba trăm ngàn sắp là chịu sắp rồi chứ bây giờ mình có chưa tới được 10 ngàn sắp nữa bỏm lên được chín ngàn rồi à, bây giờ lên chín ngàn mấy còn có 200 sắp nữa mà ngồi đợi hoài bà con xem không biết có người ghét mình hay sao không tính sao <laughs> subscribe rồi những cái là coi phim như mình làm cái phim ra 15 phút bà con vô nhảy coi được có ba bốn phút và nhảy ra cái làm mất cái cái cái đề xuất của YouTube phim thật sự rồi đi chơi đi đây đó thì Steven cũng đi đi nhiều lắm đâu có quay phim quay phim rất là nhiều mà quay xong rồi về cái không có thời gian để edit thì à, có thể trong tuần này Steven bỏ thời gian ra làm mấy cái video về à, về thông tin à, về Florida có nhiều cô chú anh chị gọi điện thoại cho Steven cái lần trước Steven làm cái à, cái cái năm điều mà cô chú anh chị cần biết về khi giờ về Florida thì à, Steven là cái đó cái có nhiều cô chú anh chị cũng rất là nhiều cô chú anh chị vô xem video và gọi Steven để hỏi về thông tin mua nhà cửa giống như cách khu nào cho đẹp đẽ ở nếu mình về Florida chọn khu nào đó thì Steven có thể làm một cái video ngắn thêm để buộc bù đắp vô cái video lần trước Steven đã làm thiếu à, một chút đỉnh thông tin như cô chú có đề nghị Steven làm thêm phần đó để cho mọi người hiểu thêm giống như mình trước về Florida mình phải chuẩn bị cái gì rồi nếu mình chọn về Florida phải chọn thành phố nào nếu mà cái phù hợp với gia đình của mình cái việc làm của mình là đa số mình về Florida là cái việc làm ở đâu mình ở đó cô chú anh chị mà biết cái thông tin là thường thường Florida nó phỏng vấn cái tỷ à, phỏng vấn hai người đi cho một cái cái job làm và nếu hai người à, kinh nghiệm có thể ngang tay với nhau á, thì thường thường cái những à, người chủ ở Florida của người ta ta để là kêu bằng gì ta ưu tiên cho người sống ở Florida nên nên cái việc làm của mình á, nếu mà anh chị làm về IT nghề IT thì nên tìm một việc làm phù hợp trước khi mình về đây thì tự nhiên về đây cái thì cái việc làm gì ở trên à, những tiểu bang khác 100 ngàn gì đây có thể mình còn làm khoảng chừng 70 ngàn 80 ngàn và có thể nó thấp hơn một tí thôi mà cái việc cái đời sống của nó nó nhẹ nhàng hơn mình cái cái cái cái nhà cửa ở đây nó không có quá cao như những tiểu bang khác tỷ bên kia mình bỏ năm sáu trăm ngàn mình mua căn nhà mình ở dưới này mình bỏ hai trăm ngàn ba trăm ngàn có thể mua căn nhà tương tự mình ở thoải mái rồi mình trả đứt căn nhà mình không có đầu óc nó thanh thản mình không có lo lắng nhiều quá cho việc là với tỷ với cái cái cái tiền trả tiền nhà nó cũng cao mà mình ở bên kia mình trả nhiều quá cái đầu cái đầu óc có bối rối cái đi làm về cái lo trả tiền nhà không à còn ở bên lôi ra mình, mình trả đứt căn nhà rồi cái đầu óc nó thanh thanh nhẹ nhẹ nhàng hơn không có lo lắng quá thì cái việc làm cái cái đời sống của mình nó nó nó nó nó, nó, nó, nó nhẹ hơn mình không có suy nghĩ nhiều thôi vậy đây là có thể uh, trong tuần có Steven bỏ chút thời gian Steven làm thêm những uh, phim cho một người phù hợp còn mình Steven có đi chơi cái quay những những chỗ đi chơi chỗ này chỗ kia nhiều lắm mà Steven sợ bỏ lên thì cô chú xem người chán ở đầu cái không xem quá video rồi nên mất thời gian của Steven quá Steven mới không có lên có à, lần trước Steven cũng bỏ lên mấy video đi chơi gia đình đi chơi cái này cái kia tính bỏ lên cho mấy người xem cảnh Florida đời sống sao rồi cái làm riết cái đầu cái à, không ai xem cho cái Steven chán nó làm thì Steven à, làm phần đông rồi cái tiền YouTube rồi Steven tặng lại chân miễn khi, khi sau này về hưu thì không biết làm sao cho bây giờ hiện tại là Steven cho hết thì mấy năm nay trước khi làm YouTube Steven cũng có cái cái quyết tâm là tặng lại cho các em cô nhi nào ở Việt Nam nhưng như hoàn cảnh khó khăn mà muốn đi học mà không có thể, cơ hội đi học thì Steven tặng lại hoặc nó gia đình nào quá nghèo à, cần sự giúp đỡ thì Steven có mấy bạn làm YouTube chung á thì uh, Steven cũng là nhờ họ chuyển những cái phần phần quà đó tặng cho mấy người đó thì là các bạn ấy cũng có quay một cái video bỏ lên YouTube cho những channel và lâu lâu Steven cũng share ra thì à, đương nhiên cái lúc đầu làm YouTube rồi lên YouTube thì cũng đâu có nhiều tiền đâu tay đó là chủ yếu là vui đi nhưng mà sau này mình, mình cũng có một chút kỷ niệm cho bản thân của mình có gia đình mình thôi chứ gì chứ nói mà Steven để sau này mà để sống sống đời mà với YouTube YouTube thì thì à, chắc không có khi mình còn trẻ thì mình có cơ hội mình mình mở mang về về cái cái cái, cái chương trình đó chứ bây giờ tuổi giờ u 50 rồi ta nói à, cuộc sống có 60 năm cuộc đời thôi giờ u 50 không biết còn có 10 10 năm nữa để hưởng thụ thôi vui vẻ thôi chứ tiền bạc bấy nhiêu người ta nói à, tiền thì phù du mà không có tiền thì phù mỏ mà đặt ra mà có tiền nhiều quá cũng làm nó lo lắng nhiều Hãy tâm sự một chút với à, cô chú và anh chị vậy thôi chứ gì à, hẹn gặp lại những video khác cho mọi người thấy những việc làm của Steven là nó nó nó nó có ý nghĩa có thể giúp được ờ, ai đó một phần nào thì ờ, cô chú nha anh chị nhớ bấm like video cũng như ờ, đăng ký kênh để ủng hộ Steven nha và hẹn gặp lại ở những video khác nha bye bye giữ gìn sức khỏe cho nhau nha